nhìn coi đeo kiến được đúng không? rồi đó nói cảm xúc về cái ờ, cô gái đeo ừ. kiến này coi nè đúng là đeo kính là xinh hơn nhiều anh ơi ừ nói chung là nhận xét của anh thì anh thấy em rất là dễ thương dạ à. hát bài nào tặng ờ, đồng nai rồi nói gì đó nói mình nói chung là cũng có duyên thì mới gặp nhau ở đây nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì ha dạ. bây giờ thì à, hai bạn chỉ cách nhau có bờ rào thôi mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha chào anh quyền linh chào, anh. chào chị hồng vân ừ. chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay em tên là lê thanh an Năm nay em 33 tuổi à, Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh của à, công ty xăng dầu Làm ở đâu? À? Dạ hiện tại em đang làm ở Tân Phú Mình quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn Mời nhà gái Dạ con nào? chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh à, Con tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, năm nay 29 tuổi à, Con hiện đang sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai Và công việc hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm online ạ Rồi, cứ nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Điểm của con là biết nấu ăn với lại ờ, biết lắng nghe quan tâm giúp đỡ người khác và người người sống rất là tình cảm mà ừ. còn uh, nhược điểm là con không biết chạy xe máy hay dễ tin người của cô rồi bên đàn trai nghe chưa nè ưu điểm và khuyết điểm gì nói cho bên nhà gái nghe dạ ưu điểm của em là chuyên gia là tạo niềm vui cho một nhóm bạn khuyết điểm của em là em uh, hay tự ti về bản thân dạ. tự ti điều gì đâu xấu trai anh không ai xấu cả vấn đề tại vì uh, mình phải chăm sóc mình chút xíu thôi cũng là cao ráo ha tay chân vụng về lắm em đụng gì hay đổ vỡ lắm nên à, dạ. thường là những cái buổi tiệc hay gì mà muốn giúp bạn bè đồ nó nói thôi thôi mày làm ơn mày ngồi yên chỗ giùm tao <laughs> à, em có mấy mối tình rồi dạ em có ba mối tình rồi ba mối rồi em đã từng ly hôn à, em ờ, lấy vợ được bao nhiêu lâu dạ em ờ, lấy vợ cũng được à, 3 năm có con rồi con trai hay gái dạ con trai con của em năm nay đã được à, 6 tuổi rồi hiện tại đang ở với em bà ông bà nội lý do sao chia tay vậy thật sự mà nói là khi mà em làm ăn á thì thất bại á thì nhiều khi người đàn ông thất bại á, họ chỉ cần bên cạnh mình một người phụ nữ biết quan tâm chia sẻ buồn vui thôi nhưng mà đến cái lúc mà em cần cô ấy nhất á thì cô ấy uh, à, dẫn dưng lắm với lại cô ấy uh, phủ phàng với những gì mình đã à, dành cho rồi. cô ấy ở nhà chỉ có ông bà nội thôi đúng không dạ ông nhà ông bà nội với lại con trai em thì ở bên gò vấp còn tân phú là em có uh, mở cái uh, cho thuê phòng trọ ừ. được bao nhiêu phòng dạ cũng được à, 6 phòng bữa nào cho anh thuê phòng nhé dạ <laughs> rồi bây giờ mình à, mình nghe cái câu chuyện của bạn trai thì à, mình có e ngại gì về cái việc đó hay không nè dạ không ạ tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ đã ly hôn được 4 à, năm rồi ạ à, em đang nuôi con ạ tức là cưng có bé trai bé gái dạ bé trai năm nay 7 tuổi rồi ừ. vậy là hai bên đều có con trai hết trai bằng tuổi luôn ừ rồi hay vậy ta hai đứa về kiếm đứa con gái nữa ổn luôn <laughs> quá ổn luôn á ha ừ. chào cưng chào anh xui chào bà dạ. xui dạ sao bà xui thấy nhà trai sao đây cao ráo em đã cao lắm hả cao mét nhiêu à? dạ mét tám mươi chị wow cái điều mà cưng mong muốn ở cái người à, sẽ đi với à, cưng trên cái gọi là cuộc đời còn lại của mình thì cưng mong muốn cái người bạn đó sẽ như thế nào thì em cần một người phụ nữ có thể chia sẻ những buồn vui với nhau được thí dụ như mình có gặp một cái khúc mắc gì đó trong cuộc sống ừ. à, chúng ta sẽ ngồi lại và bàn bạc hướng vợ à, giải quyết với nhau về về về ngoại hình thì sao có cái mẫu hình người phụ nữ của em là cao khoảng 1 m 60 à, da trắng dễ thương dạ tí em thích người phụ nữ đeo mắt kính không chị tại sao vậy em, em có thể nói cũng không biết nữa mà tự nhiên từ đó đến giờ cái em thường hay bị say nắng bởi những cô gái đeo mắt kính oh. dễ ẹt về mua mắt kính đeo vô này quá đơn giản được rồi tôi qua kia coi không có mắt kính tôi đi mua mắt kính tôi tặng luôn em bị cộng em không có đeo kính nữa trời ơi mình cần phải đeo bây giờ người ta mình cần đúng không Ui, lấy cái này đeo vô cái nó sao đeo vô đeo vô gì vậy cận mà không chịu đeo mắt kiến à cái mắt kiến của tôi tôi đưa đeo thử để coi bạn này bạn có chết tươi không à mở ra một cái là chết tươi liền rồi cho tôi coi trước coi nè hú là đó, cưng chưa không công nhận em đeo mắt kiến đẹp hơn nha hợp lý cần á đó. đó ok rồi về kiếm mắt kiến đeo liền luôn ha em có mắt kiến mà để nha cẩn thấy đeo rồi nhưng mà sợ đàn trai nói mà là cái cẩn. kiến chương trình nó hay ghê nó đúng nó biết <laughs> đúng đúng, đúng, đúng số đo luôn vậy dạ. đó đó đó đeo nhìn nó rõ hơn ồ oh, số đo của tôi mà à. <laughs> em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em muốn người đàn ông của mình là sẽ hiểu được em và luôn ờ, quan tâm chăm sóc em với ờ, đồng thời là cũng phải thương yêu con của em nữa được không được anh Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu rồi đó Mở rào Chuẩn bị gặp nhau Bắt đầu đi em dạ. Bước qua rào đi Có món quà tặng em Dạ em cảm ơn anh ạ à. Nói thật là anh phải đứng lựa lâu lắm mới à, lựa được á tại vì ừ. lâu lắm rồi mới có một cái khoảnh khắc là đứng trước quầy lưu niệm rồi phân vân không biết là nên lựa cái gì anh cũng mong là em sẽ trân trọng nó giống như là cái cách anh trân trọng nó à, em cảm ơn anh ạ thì em tặng anh ạ anh có thể mở ra không dạ wow cái bóp Dạ, vậy cái này là nó rất quan trọng đối với uh, con trai và hay đem theo bên mình đó giống như à. là dạ. anh hay uh, có anh mang theo em bên mình <laughs> à, ok nhìn coi đeo kiến được đúng không? rồi đó nói cảm xúc về cái ờ, cô gái đeo ừ. kiến này coi nè đúng là đeo kính là xinh hơn nhiều anh ơi ừ nói chung là nhận xét của anh thì anh thấy em rất là dễ thương dạ tại vì ờ, em thấy anh cũng là hiền với lại ờ, nói chung là cái kiểu người cũng em thích có gì mình tìm hiểu ờ, nếu mà được thì mình sẽ tiến xa hơn à. anh có dự tính gì trong tương lai không ạ nói chung là anh độc thân thì cũng lâu rồi nếu mà là mấy năm mà anh à, anh với với vợ anh ly thân cũng uh, ờ, 3 năm trước rồi là trong cái sau cái thời gian ly thân anh có quen thêm ai nữa không không anh không quen ai hết anh bị uh, mất niềm tin ở phụ nữ á không nên không nên lâu lâu mình không hợp mình nói thôi cái phụ nữ luôn luôn mang niềm tin cho đàn ông cảm ơn <laughs> em ở chỗ nào đồng nai em ở chỗ ngã ba tam hiệp à ngã ba tam hiệp anh không biết luôn vậy nếu mà muốn gặp nhau thì phải sao à không sao anh sẽ chạy xuống đồng nai làm một tuần gặp một lần hả anh hay là sao ạ à, em bán gì em có thường hay lên thành phố không cũng có anh có cuối tuần hay lên á à, vậy thì cuối tuần em lên gặp lần giữa tuần anh về dưới gặp lần là hai lần ok dạ cũng được gọn em trai là nắm tay em gái đi à... hát bài nào tặng ờ, đồng nai rồi nói gì đó nói mình nói chung là cũng có duyên thì mới gặp nhau ở đây nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì ha dạ. thôi anh xin hát tặng em ờ, một đoạn của ca khúc tình yêu nắm hai tay luôn một ngày người em yêu bội bạc em đừng cần những thứ cao sang nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em dấu muộn màng Xin đừng quên ta đã từng yêu Xin đừng quên ta đã từng yêu Ôi trời ơi trời ơi Rất là điêu luyện Hãy để tay vào nút bấm Đó Nhắm mắt lại kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn đã một lần gian dở rồi rồi ta bấm luôn rồi con rồi. có bấm không bên gái có bấm không cô gái thôi rồi bấm luôn rồi Nhìn rồi sao hỏi nói, nói gì luôn thôi bây giờ tôi muốn hỏi bạn trai á nếu như bạn gái không đeo kính thì bạn có chọn không nếu chắc, như bạn gái không đeo kính sẽ chọn anh sẽ chọn đúng rồi xin dạ. mà rồi nhớ đã kính là trường vân dẫn bạn ấy đi mua kính khác đi trời ơi người ta là chọn con người chứ ai chọn cặp mắt kiến sao nè sao nè xin hết á đừng có lo lắng rồi nắm tay nhau đi một kết quả tuyệt vời phép ba dạ xin phép hai bác cho con được phép hung em tiền <laughs> rồi chúc hai em hạnh phúc nha dạ cảm ơn anh